Ohio Chào mừng các bạn của tôi Chào mừng các viewer của tôi đã đến với phần 3 Về hướng dẫn Steam và game đồng Start Together Đã một năm rồi phải không nhỉ Tôi rất nhớ các bạn và bạn có nhớ tôi không <laughs> Nhiều, nhiều, nhiều lý do tôi cũng không có ra video hơn một năm nay rồi Hơn một năm chưa ra video nào Thôi thì cũng ráng thôi nha Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào phần hướng dẫn ngay và luôn Không mất thời gian các bạn Chúng ta sẽ vô một hiển thị của Steam nha À, mà cái kia mà app Steam mà bạn có tính năng gồm mà trình phát nhạc này đó đó ở đây là có thể thêm nhạc bằng cách dán vào phát nhạc này đó rồi thêm album này danh sách phát rồi không cần thấy video nào ý cả tụi phần này thì chắc bạn sẽ tự hiểu sao vì vì tí do thời lượng video có hạn nha tiếp theo là chế độ ờ, nhỏ đó tiếp theo là chế độ lớn này tiếp theo là chế độ ờ, big picture thì chúng ta sẽ chuyển sang giao diện cùng một máy chơi game controller thực thụ thì bạn có thể mua, sắm cho mình cái cái um, điện tử bốn nút và cái ờ, cái controller ấy cái máy tay cầm bạn sắm là tay cầm được game đó lúc này thì bạn cắm vào cái ốc USB của PC ha rồi có nhiều cách app vô phần menu đó bạn cứ tự thiết lập ở đây hầu hết là điều tiếng việt thì cũng có hướng dẫn phần trước rồi bạn có thể thiết lập tiếng việt bằng cách vô phần thiết lập uh, đây internet hệ thống như đấy vậy đây là chế độ biết rồi nên cũng thích lắm nguồn điện này các chế độ biết rồi đó bạn hiển thị rồi thiết lập rồi tìm vô phần uh, à, giao diện ở đây cái tiếng việt nha chỉnh xuống nha rồi thứ ba chúng ta nhớ là phần chi tiết tài khoản ở đây có mặt tiền và ví stem thì khi bạn làm bằng cách thức này bạn có thể ờ, nói chung là cái cách thì của hàng khá là nhằn lúc trước thì nó có hỗ trợ là bằng thẻ cào nhưng mà là đã không còn rồi chính vì thế bây giờ tôi cũng nghĩ là cách ờ, mua game trực tiếp rồi đóng tiền thế luôn thì nó là tiện hơn nạp bằng, nạp bằng steam wallet đây có thể là bằng cách tôi nạp bằng steam wallet nạp từ ví steam của bạn dùng mã hoặc ví steam bạn có thể đi mà thật ra steam, steam có bán thẻ thẻ nạp uh, steam wallet tiền wallet tức là cái uh, mã nạp tiền hay là tài Steam để bạn mua game và một số sản phẩm trên Steam Hồi này tôi không thể giải thích rõ nha xin bỏ qua rồi chúng ta sẽ đến và hướng dẫn game start together vì lý do thời lượng video có hạn nên các bạn thông cảm nhé đây là tôi khi chưa xem video tôi sau khi xem video. vừa rồi là vừa xem xong đoạn mở đầu tức là cái đoạn ví dụ hãy xem sự ví, ví dụ của sự khác biệt tiếp theo thì bài bạn mở trên google và truy gặp cái từ khóa này đọc test together gì gì cái test server sau đó gặp vô phần đọc com tại đây bạn nhớ mình tải cái clip này đó sau đó bạn nhớ phần bản thái số thì chúng ta sẽ được các clip này đây đây tôi chạy server rồi tiếp theo tôi sẽ mở đọc test together nhớ vào một tạo game đây tôi nhấn vào tạo thế giới mới số survival hoặc bạn sau đó cho một một rừng rồi ờ, dành thế giới cài đặt sẵn nhấn F1 tắt free reset sau đó bạn chú ý cho mình nhé mình sẽ kéo xuống và bạn chỉnh theo hoặc global là phần sự kiện quản lý các sự kiện thế giới cũng là chung nhóm với events bowl liên quan cái cái khả năng sống sót của bạn hoặc là sự kiện à, xảy ra ở trên tại trên thế giới của bạn khi thời gian khi thời gian à, điểm chỉ thì cái sự kiện sẽ xảy ra bao gồm mưa sấm sét thiên thạch rơi thiên thạch rơi sẽ giúp cho ta tạo khoáng sản trên mặt đất tức là những những tảng đá những à, tảng đá tảng đá vàng thì tăng tăng mức tăng mức to là gấp 3 lần thì đi sau là gấp một lần mo là gấp hai lần là bạn tăng lên và tăng giảm lưu ý việc tăng nhiều quá là cũng có thể gây lắc cho server Resource Reroll là khả năng tăng trưởng của thực vật Unton Proton Resource là những là tốc là những sinh vật sinh ra từ thế giới vô tận từ các cổng Proton Activity hầu hết những, những hầu hết những chú heo thường có ác cảm với những sinh vật ở thế giới vô tận Proton Activity vậy tôi là những sinh vật trung lập chúng chỉ tấn công công số sẽ không có không không có khả năng để tấn công mình tức là không, không không có khả năng phản công nếu chúng ta gây hấn cho chúng thì đôi khi có con sẽ phản công lại hostage chỉ là enemy thuộc nhóm những sinh vật gây thù địch Ram chính là boss cũng là thuộc nhóm enemy nhưng mạnh hơn và to hơn và nhiều máu hơn tái sinh tài nguyên Because, Record là quản lý số lượng quản lý số lượng thực vật và bao gồm bao gồm các nhóm tài nguyên Quay là spawner tốc độ tốc độ trở lại của một ờ, đối tượng đó tốc độ trở lại của một ờ, ờ, sinh vật là tốc độ hồi sinh Toxic Petrol là tốc độ hồi sinh của kẻ địch hang động cho thấy các sản S2 sau đó bạn chỉnh theo y hệt của mình với động với mức động đất gấp 3 lần hoặc nếu bạn muốn giải thở hơn bạn chỉnh mức động đất là gấp hai lần thì sẽ giúp pha khoáng sản một cách vô tận mà không cần phải đi đặt những tảng đá trên mặt đất và hầu hết là đứng một chỗ của Loki cũng có nhờ gọi là không làm mà vẫn có ăn đấy bạn yeah. Dạ. <laughs> đây là cách nhẹ hại nhất và cách có thể là gọi là tốt nhất và không cần phải sử dụng bất kỳ môn phương chết nào dạ phần này thì chắc tôi cũng đã nói còn một một nó cũng y hệt như vậy phải chỉnh theo nhé và chỉnh theo y hệt rồi nhé rồi tiếp theo một mon bây giờ bật tiền cho mình mon tên là isa rồi bạn bật cho mình tiếp theo bài tôi tiền cho mình mon là extra evo slot tiếp theo bạn tìm cho mình rotter and two jabs rồi bật nó lên tiếp theo bạn tìm cho mình mon là kansai sau đó bật về một bộ một bộ bộ lọc mon một số mon sẽ có nút điều chỉnh mon nhớ về nút điều chỉnh mon massage hiện tại đang để mức lớn là bạn 4 4.0 tức là gấp độ độc map gấp 4 lần tác dụng để mà tăng số lượng tài nguyên lên nhưng mà bù lại quả quãng đường bạn phải đi rất là xa và đi rất là nhiều đi rất là lâu nhưng mà với sơn nhưng sẽ tăng cái số lượng tài nguyên lên giúp bạn thao hồ một farm với lại mỗi mon thì có nút có số nút, mỗi mon thì có nút tinh chỉnh mon dạ giờ vào đó bạn vào đó bạn tinh chỉnh mon ngoài ra tôi, nếu mà tôi chỉnh cái kích thước tác cấp bốn lần như vậy có thể ăn nhiều được có thể sẽ tiêu tốn tài nguyên của máy và sẽ khiến cho hot của bạn phải gặp có thể nặng hơn một chút có nghĩa là sẽ, tùy vào cấu hình máy của bạn các bạn phải chỉnh kích thước mắt sao cho vừa ý nhé đây tôi có 4.0 3.6 3.2 3.0 đó nhưng mà tôi sẽ để 4.0 vì bây giờ đang chơi chế độ ờ, đang chơi ở mức basic các bạn đang chơi không có DLC cho nên là bạn cứ việc để 4.0 để mà có kích thước map lớn và thao hồ mà có mặt bằng để xây dựng tạo ra các khu riêng biệt rồi mega pay tiếp theo bài tìm cho mình tên là mom spark mesa tác dụng để hiển thị item chứa trong rừng tất nhiên trí nhớ bạn có thể là không được tốt cho nên là nếu bạn ờ, dùng con này thì cũng tốt mà đúng không để tôi bật nó tiếp theo bài thì mình mong là auto start and pickup tác dụng để gộp những item à, mà bạn đã khai thác ví dụ mà bạn khai thác một tảng đá sẽ rơi ra ba viên đá nhưng mà nó sẽ gộp vào thành một nếu mà mật độ hiển thị cho mặt đất quá cao hoặc những thứ rơi cho mặt đất quá cao hoặc những cái cây những, những cái cây mọc cho mặt đất quá nhiều có thể gây lắc cho rất do mất fps cả thằng hoạt của có thể không chịu được mon này giúp giảm lắc rồi đây là 6 mon 6 mon không khói đen nha bạn sử dụng 6 mon này nếu bạn sử dụng mon khác thì mình cũng không à, khuyến khích nhưng mà bạn thích thì bạn cứ sử dụng nhưng mà trước khi bạn sử dụng sử dụng mod đó thì bạn cần vào ờ, workshop của cái đọc sách kia đó tại đây thì bạn có tìm bất kỳ tên mod nào nếu mà bạn cần thấy các bạn hãy đọc mô tả mod nhá bạn sử dụng google dịch sử dụng google dịch để bạn dịch cái phần ờ, mô tả mod bất kỳ mod nào thì có mô tả mod bạn dịch ra bạn sẽ biết cái mod nó có tác dụng gì và sử dụng đó những mod là sáu mod đó thì bạn cứ tìm chỗ sáu và để tôi tìm con cái sai này nó essay mà số mà essay từ đó dựa từ từ khóa mà mình đã sắp sáu môn này bạn sẽ tìm thấy ngoài ra thì bạn thì ở một cá nhân thì bạn này cũng đẹp tích mặt sẵn hết trơn hết sẵn rồi bạn chỉ việc dựa vào bạn cái ờ, tìm thấy tên thôi bạn chỉ cần gõ tên ờ, tên từ khóa đầu ờ, của mình những tên môi thôi sẽ ra thôi nhé để tiếp theo là sẽ có một con khác nữa mình vì lý do bản quyền nhạc nên không có bật nha môn này sẽ giúp bạn đổi thay đổi giao diện và cho thêm nhạc nền mình không khuyến khích bạn sử dụng những môn nhạc nền của PC Workshop thì vì nó sẽ hay gây crash game và hay xung đột với các môn khác ở đây thì bạn thì cho mình cứ gọi từ khóa là paper thôi đây tôi gọi sẵn các bạn one paper rồi, ờ, paper Đây, mod này wallpaper shop này, chính là nó Đó, bạn search cho mình cái mod này Sau đó ở cái mod này thì bạn sẽ thấy trong nút tên chỉnh mod ở đây có ba giao diện bạn cứ chỉnh về giao số 1 nếu bạn thấy giao diện số 1 ok thì bạn không ok thì bạn cứ sang giao diện giao số 2 thì nó nó nam tính nó sẽ nam nam tính hơn còn giao diện số 3 thì nó giao diện giao diện du dương và em đèn gọi là chill đó sẽ các bạn áp dụng vì đó bạn vì nó có bản quyền nhạc cho nên các bạn nhé bạn tự à, bật lên bạn trải nghiệm ở ờ, tổng đài có còn bạn kiểm tra các các, các chế độ mạng nhóm steam thì chỉ hiển thị uh, server cho nhóm steam và chỉ nói mạng thì những người uh, sẽ kết nối qua hamachi hoặc những cái vpn hay là những cái cái, cái, cái uh, đơn vị hỗ trợ kết nối là mạng, mạng qua mạng lan á chỉ nói mạng có thể là kết nối qua mạng lan nha chỉ bạn bè những người chỉ những bạn bè có tham gia vào server của bạn công khai sẽ công khai lên danh sách hệ thống uh, hiển thị uh, server trên uh, clan lúc đó bất kỳ ai có thể vô được server của bạn nha còn thì tôi khuyến khích các bạn uh, nếu mà tôi ở quốc gia Việt Nam mình sẽ để từ khóa là vpn rồi đó rồi đặt Raymond gọi là PP đó là cái tên gì có thể là phần tin nhắn bạn sẽ để tin nhắn cho những người chưa vào và muốn cảnh báo cho những thành phần xấu nào đó hay là đốt nhà hay là phá nhà hay đập nhà gì đó và cứ việc uh, ghi vào ở đây phần password và bạn bạn để password lưu trữ trên máy hoặc lưu trữ trên stream cloud thì nếu mà lưu trên stream cloud thì bạn chơi ở bất kỳ đâu cũng được chỉ cần có uh, lưu file thì tất file này được tải lên ờ, file file file, hot này sẽ được tải lên stream cloud nhé đây là tôi chơi trên máy của mình thì cứ lưu cứ việc cứ việc lưu file trên máy rồi phần cài đặt thế giới bạn kiểm tra một cách chắc chắn một trăm phần trăm còn thiếu sót gì không đấm nhau cái độ PvP giữa giữa những người chơi thì đã có thể giết nhau nha người chơi là sáu này rồi kiểm tra lại đầy đủ nhé rồi mon đầy đủ này nó bạn bật bật bộ lọc mon này thầy bc chắc exit đó thầy kiểm tra đầy đủ nha sau đó nhé phần tạo thế giới quá trình tạo thế giới tức là quá trình render đó bạn thì chúng ta sẽ mở phần tab manager rồi bạn để ý cho mình cái dung lượng ram là bao nhiêu nhé sau khi lót hoàn chỉnh thì sẽ đặt bao nhiêu ram nếu bạn thấy cái lưu lượng của nó là vẫn đang dao động thì chứng tỏ game phải đang chạy bình thường không có không có bị treo nếu mà trong đó là khoảng 5 phút mà không thấy uh, cái cái memory nó không có dao động không có tăng giảm cái dung lượng thì cái game đã bị đứng và có thể restart lại theo tôi sẽ nói sơ về các nhân vật trong góc của Đông Stark Together nhân vật Wilson là nhân vật sẽ cho vào bộ râu giữ ấm vào mùa đông mùa đông sẽ là không độ C có thể cao hoặc có thể xuống âm 10 độ C hoặc âm 20 độ C điều này khiến bạn mất máu tức là game này là không độ C sẽ mất máu và bảy 70 độ C trở là sẽ mất máu nóng và lạnh rất là thực tế của các bạn bộ sau bộ râu của Wilson sẽ giữ ấm vào 60 phần trăm giúp uh, giúp cục đá nhiệt hiện tại game cũng có của chúng ta cục đá nhiệt giúp bạn giữ giữ nhiệt lạnh và nóng dựa vào cái nguồn nhiệt mà bạn sử dụng để gia nhiệt cho cái cục đá nhiệt đó bạn nên bỏ cục đá nhiệt vào gần gần cái nguồn nhiệt để mà cho hiệu suất ờ, gia nhiệt một cách tối đa và tốt nhất nhé ngoài ra Vision còn cho một bộ rau cạo khi mà ở mức độ ờ, đặc điểm tối đa thì sau khi cạo rau sẽ được ba rau, rau cạo tác dụng rau cạo sẽ mà tạo thành bùn nhện thịt bùn nhện thịt giúp bạn hồi sinh khi bạn chết thì sẽ sẽ có sẽ có cái biểu tượng ờ, mặt mặt của bùn nhện thịt thì bạn nhắn vào bùn nhện thịt thì bạn sẽ được dịch chuyển về cái bùn nhện thịt và hồi sinh chắc là chắc là nhân vật Wilson đó là nhân vật kháng lửa mà không bị không bị dính sát thương bởi lửa nhưng vẫn bị dính sát thương bởi quá nhiệt ông hết trên 70 độ c ngoài ra khi dưới khi mà khi lượng nạp pháp thì có thể gây đốt phá tức là cô bé này sẽ phóng hỏa bất kỳ thứ gì giúp cô, cô bé cảm thấy vui cô này này sẽ tăng não khi thấy những thứ bị cháy thậm chí nhà mình bị cháy cô ấy cô ấy vẫn thấy vui và tăng não ngoài ra cho thêm cái bật lửa giống như một cây đuốc và nhưng mà với thời, thời, thời gian cháy lâu hơn sẽ phải đốt không thường với lại kèm theo một con gấu cyber giúp kiên trị những con ma khi bạn dưới 40 điểm não thì xuất hiện ra những con ma thì tất nhiên là bạn phải đánh lại đám đông à, lũ ma rồi cái chết vẫn đến với bạn thôi nhưng với con gấu này thì có tới 1.500 máu có đánh lại cái đám đầu quái vật đám đầu ma tiếp theo nhân vật tên là Warpan đây là nhân vật chuyên về đánh nhau và có sức mạnh à, phi thường gọi là đại lực sĩ nếu mà không cho không cho Warpan tập game thì cái chỉ số can sẽ hay cho Warpan nó teo tóp lại cho một tên tên yếu đuối và là một đây là một tên có thể mang bất kỳ vật nặng một cách dễ dàng và di chuyển nhanh di chuyển bình thường đối với những số nhân, nhân vật khác thì nếu mà mang vật nặng thì sẽ thấy nó đi di chuyển rất là chậm vì tốc độ di chuyển sẽ trừ tới 80% nhưng với Warpan là không không có chuyện đó và nhân vật này khá là sợ ma tuy chỉ số bạn thấy chỉ số cao hơn bất kỳ nhân vật nào khác nhưng mà nó cũng có nhược điểm của nó nếu mà bà giữ Donna của Warfan trên ta 180 điểm trở lên thì chắc chắn lượng sát thương vẫn sẽ được duy trì tất nhiên Warfan có lượng có lượng sát thương tay khá là mạnh dạ. nhân vật tiếp theo là nhân vật Wendy là nhân vật dành cho Derby và cũng là nhân vật được yêu thích nhất và là một con người đau khổ tương truyền rằng Wendy có một người chị gái tên là Abigail vì lý do nào đó người chị đã chết và người chị đã bám theo người em để bảo vệ một cách uh, cao cả một sự một, một mối hệ vượt qua cả cái chết bạn hãy xem phần trailer, uh, trailer về Wendy ở trên youtube nhé ngoài ra thì khi mà uh, ngoài ra Abi được cấp cho một cái bông hoa tên là bông hoa Abigail thì bạn có thể triệu hồi một hồn ma của chị ra thì hồn ma của chị có ba cấp cấp một là 150 máu và cấp hai là 300 máu và cấp cấp cuối là 600 máu à, Abigail mạnh nhất vào ban đêm với lượng sát thương là 40 với tầm sát thương là tất cả đơn vị xung quanh tức là sát thương diện rộng ban ngày là 15 đa sát thương và sức chịu là 25 sát thương Nhân vật QX78 có thể gọi là một nhân vật tăng cơ Tuy bạn thấy chỉ số hiện tại nhưng mà đây là QX78 ở giai đoạn đầu chưa được nâng cấp bởi các nguyên liệu vì thế bạn cần kiếm nguyên cho quý K78 để nâng cấp lên ngoài ra quý 78 có những cái lỗi công nghệ bạn phải lắp cho nó những lỗi công nghệ nhưng việc chế tạo lỗi công nghệ sẽ tốn một số tài nguyên vì vậy bạn cũng sẽ tìm tài nguyên cho quý X78 quý X quý X78 sẽ được bóp khi được dính sát thương điện và không bị không bị trừ máu có thể có thể không bị trừ máu nhưng sẽ bị chặt mạch và bị da à, dính sát thương nước và bị mất máu bởi nước cho nên là bạn à, chú ý cái cái chỉ số waterpool tức là chỉ số giọt nước càng ướt nhiều thì quý 78 càng khốn nạn hơn tất nhiên ướt nhiều bạn sẽ bị lạnh ướt ướt thì ướt quá nhiều sẽ bị lạnh và sẽ bị uh, bị bị tụt não Nhân vật Wicked Bottom là một phù thủy Cô ấy biết nhiều thứ, có thể tự sức bản sách bị mất ngủ, tức là nhân vật này không thể ngủ và có một dài dày mỏng manh. Với lời thông tin cung cấp như vậy thì chắc bạn cũng hiểu rồi. Ngoài ra, Wicked Bottom cũng có biết nhiều thứ có nghĩa có thể sự, tự sửa chữa hoặc là tự, gọi là phục chế một số thứ. Mỗi cuốn sách và cô ấy chế ra có một hiệu ứng riêng, có thể gọi là phù thủy. Tiếp theo nhân vật tên là Woodle là một thợ đóng gỗ bị nguyền rủa bởi ba bốn lần liền thứ nhất cây rìu của hắn tên là cây quyền cây rìu đỏ với thời gian sử dụng là vĩnh cửu và không thể bị thay thế bất kỳ điều chặt gỗ nào khác dù bạn có sử dụng rìu đá và đem trang tròn hãy biến thành ngẫu nhiên ba các các vị thần thú khác nhau và cho hiệu ứng khác nhau mặt ma hu sẽ cho khả năng tông tông ra tông vỡ các công trình, công trình làm cây ma nhọn sẽ cho ta tăng tốc độ chạy và không thể đánh nhau ma cuối cùng là ma hải ly có khả năng gây sát thương là 40 và càng chặt gỗ rất là nhanh thậm chí có thể cắn cả lưỡi gốc cây và ngoài ra có một cái đồng hồ đồng hồ điểm biến hình nếu bạn đứng yên thì đồng hồ điểm biến hình sẽ tụt không phanh từ lúc đó bộ đồ sẽ biến về thành dạng bình thường khi biến về thành dạng bình thường người bộ đồ sẽ bị chết đói và sự sẽ bị mất máu tất nhiên đó sẽ bị mất máu có thể tế và không phải không bạn nhân vật quét là một nhân vật hay gọi là bị, bị tự kỷ hay bị tự kỷ và không thể nói chuyện và anh ấy có thể chế vô hệ bóng bay bóng bay đều có một mỗi bóng bay đều có hiệu ứng riêng giáp bóng bay hấp thụ sát thương và nhiều thứ hay hay, ho khác khi từ việc chơi chơi bóng bay ngoài ra cũng có bóng bay gây sát thương cho nên là nhân vật gọi là troller tuy ờ, không phải là chỉ bên thực chiến với chỉ số khá là khiêm tốn nhưng mà quét là một nhân vật có, có cái gì đó có sức hút biệt bây giờ bạn hết hết thằng ấy và chơi ấy đây là một trong những vật cũng hay bị ban do sự do sử dụng ờ, do do hay sử dụng bong bóng để cho đồng đội Maxwell Maxwell là một nhân vật có cốt truyện riêng bạn hãy tự tìm hiểu trên youtube từng là vua của bóng tối và có thể khả năng tạo ra những phân thân ảnh bằng cách nhưng mà sẽ tiêu tốn nguyên nhiên liệu bóng tối tất nhiên gì là bóng tối sẽ rơi ra từ lũ uh, ma bóng tối ma này thường xuất hiện khi bạn còn dưới 40 điểm não hoặc những con có hình bóng màu đen có giống hình giống hình có cái đầu răng nanh thậm chí những con nhìn gì rất giống những con bọ hoặc nhiều hình dạng khác nhau những đó được gọi là sinh vật bóng tối sau khi chúng chết sẽ để lại nhiên liệu bóng tối để mà nạp nhiên liệu cho cuốn sách bóng tối mỗi cuốn sách bóng tối này có cái khả năng tạo ra các phần thân một phần thân dành chặt củi một phần thân nhổ để cây và một phần thân một phần thân để khai thác khoáng sản hoặc là ba có thể tạo thêm ba phần thân phục vụ cho đánh nhau ba phần ba phần thân này sẽ cầm ba cây đao để là run hit and run cho đối tượng mà bắt cầm tấn công tất nhiên cái giá phải trả mỗi khi triệu hồi ra mỗi bóng phần thân bóng tối sẽ là não bắt về sự bị mất não khi triệu hồi một phần thân bóng tối đây là nhân vật mắc đi với sự số lượng máu khá ít nhưng mà đây là nhân, nhân, nhân vật khá là gì nhân, đây là nhân vật đa dụng tiếp theo nhân vật tên là Willis đây là nhân vật chiến binh tuy có sự sát thương không bằng Waffan nhưng cô ấy có khả năng chế tạo ra những bản nhạc để mà búp cho tất cả các đội cho hiệu ứng khác nhau mỗi bản nhạc đều có hiệu ứng khác nhau và được cấp cho cái giá 40 sát thương và một cái mũ giáp thấp thủ 80 trăm sát thương và đây là vật nhân vật chỉ ăn thịt nên bạn phải thật sự cân nhắc trước khi chọn Willis vì đây là vật nhân vật không thể ăn chay nhưng mà có thể ăn một số món món ăn món ăn ngọt khi Willis đánh nhau càng nhiều đánh nhau càng lâu thì có sẽ được hồi máu càng nhiều tôi đoán là vậy ngoài ra cái đồng hồ đồng hồ bản nhạc sẽ được sẽ được tăng lên khi đặt mũi có đa thịt khi đặt mũi có đa thể chế ra một bản nhạc để mà tạo ra các hiệu ứng khác nhau mỗi bản nhạc đều có một cách ứng tác dụng khác nhau bản nhạc sẽ có tác dụng cho toàn bộ phim tất cả những người chơi gần đó sẽ được nhận được hiệu ứng của bản nhạc Webber là nhân vật sử dụng nhạc tất cả tất cả có khả năng à, biến bạn biến nhạc thành đồng minh và tấn công bất kỳ kẻ nào mà Webber tấn công mỗi nhân vật đều có bản chế tác riêng khi bạn nhấn vào xe để mà bạn chế tác thì sẽ thấy gương mặt của mỗi nhân vật bạn nhấn vào đó bạn để xem có công thức chế tác riêng của nhân vật đó không và và Webber có lượng chế tác công thức chế tác ờ, khá là nhiều có thể biến một con nhện đen bình thường với trăm máu thành một con một con nhện trắng với 400 máu có, có, có nghĩa có hai có hai bên biến thành những con nhện khác ngoài ra có thể chế tạo những những cái viên hồi phục để hồi phục cho cả toàn bộ thêm nha của nhện đây nhân vật sống với nhện nhưng với độ số lượng nhện khá nhiều có thể gây lắc server đây là cùng một trong, trong những nhân vật bị ban vì do số lượng nhện quá nhiều gây lắc server Willona, Willona chính là chị của Charlie, mà Charlie hiện tại là đã là vua của thế giới trong Star Trader, trước kia là Maxwell. Vì là chị của Charlie, mà Charlie cũng từng là trợ lý của Maxwell, cho nên là có thể cũng có thể giống như Maxwell. Đây là hai giờ có thể miễn trừ một đòn đánh của ờ, Charlie một phát bắn thì Jeffrey sẽ đọc trăm máu ngoài ra Willow có khả năng chế ra máy phát điện để cung cấp điện cho các máy ném đá khi Willow chỉ thị vào đối tượng nào đó thì người máy ném đá sẽ tấn công và gây sát thương bằng cách ném đá máy phát điện sẽ được cấp cung cấp năng lượng bằng cách ờ, các viên và cách lắp các viên ngọc kim cương nếu mà Wilona bị đói thì khả năng chế tác sẽ bị chậm đi nếu mà Wilona mang no bụng thì tốc độ chế tác sẽ khá là nhanh Wally là một đầu bếp anh ấy có một cái nồi di động tất nhiên sẽ có những công thức cho nấu ăn riêng của Wally đặc biệt là những canh cá hầm của Wally cộng tới 3 chỉ số đây là món ăn top 2 đứng top 3 là món ăn sốt ăn tết thì bạn chế bằng ba lư và một thịt quái si cho bằng hồi sẽ ra sốt ăn tết cộng cộng cộng tới ba chỉ số đây là những món ăn một trong những món ăn phục vụ cho dịp đánh nhau rất là tốt Wally khá kén chọn trong việc ăn uống cho nên là chỉ những thức ăn nấu qua qua bằng nồi thì Wally có thể ăn wotot là nhân vật healer hấp hấp thụ sơ những linh hồn đã chết tức là những sinh vật đã chết thì sẽ rơi ra những linh hồn đó từ đó Wartot sẽ thu thập và sử dụng chúng để healer cho đồng đội và chính bản thân của hắn làm một tiểu quỷ cho nên có khả năng bị tấn công bởi các ma trung lập trung lập khác vì về gốc gan rất ghét quỷ Wobu Wobu là nhân vật là nhân vật thiên về thực vật và cũng thiên về cho phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp nhưng mà nếu như một số cây bị giết trong tầm nhìn của Wobu Wobu sẽ bị mất não nên thực bạn thật sự bạn thật sự phải thật sự cẩn thận Wobu cũng nhanh nhanh no ngoài ra Wobu có khả năng trồng những cây hạt trên mặt đất mà không cần phải làm ruộng những cây thực vật được chăm sóc bởi Wobu có nhận được hiệu ứng ờ, đặc biệt và và, và, và không còn gì để chê khi Wobu để phục, phục vụ cho việc trồng nhà trọt Quốc là nhân vật ăn chay, là đồng minh của lũ người cá. Nhưng người cá và heo là kẻ thù của nhau, cho nên là bạn thật sự phải sự, sự lưu ý. Khác với Quách Bờ, mỗi người cá có tới 525 máu và World có khả năng xây ra những nhà càng nhà người cá để được triệu hồi ra những người cá. Và khi cho người cá ăn thì người cá đó sẽ trở thành đồng minh của World. Heo và người cá có khả năng độ được mũ, mũ mũ giáp, tức là mũ bầu dục, tăng 80% giáp cho mỗi con à, con heo hoặc là con con người cá. Heo ở đây thì đối với những nhân khác thì có khả năng đo, cho đòi được, nhưng với World là kẻ địch của heo. Bạn, bạn hiểu được chứ? Water là một nhân vật hướng đạo sinh có khả năng chế ra một cái liều di động liều di động sẽ giúp hồi máu và tăng não anh ấy có một cái cây súng cao su việc cho bằng cho việc tấn công từ xa và được kèm theo một con chó tức là một cái rương di động là một ba, ba lô di động tuy nhiên nhân vật này nếu bị dính sát thương và bị mất máu thì lập tức não của bạn sẽ tụt không phanh cho đến khi bị giết bởi ma. Wanda bạn nhìn Wanda trong thật channel như, như, như thấy cô ấy là cô gái trẻ do dính phải là người thời gian nên cô ấy đã già đi Wanda có khả năng chế tạo các đồng hồ khác nhau trong đó có một có một có một đồng hồ cho phục vụ cho việc đánh nhau với sát thương rất là cao nhưng đồng hồ cần phải tiếp nhiên liệu bằng nhiên liệu ác mộng cô ấy không có máu bằng, cách cô ấy sử dụng đồng hồ thanh xuân khi cô ấy còn trẻ và lúc về già đều có trạng thái khác nhau lẫn sát thương khác nhau có thể một số thông tin tôi đã thiếu sót trong việc à, nói về Wanda nhưng mà phải, phải, phải tự trải nghiệm bằng cách đó bạn sẽ thấy sự thú vị của Wanda tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chạy server lên hệ thống trực tuyến của Kalen bằng cách này thì khi bạn out game thì mọi người vẫn chơi bình thường ngoài ra bạn có thể đọc được tin nhắn bằng qua hậu qua cửa sổ controller của tab và server rồi sau khi tôi nhắc cách nói bạn với một tài khoản rồi ở đây thì bạn đăng nhập vào tài khoản cho Steam và nếu mà ờ, ở đây tôi đã tạo tài khoản nên đã có tài khoản trên hệ thống của Play còn không thì bạn nhập thông tin để mà đăng ký tài khoản ở đây tôi nhấn vào chết tài khoản rồi vì một số thông tin bảo mật nên tôi sẽ chia đi phần này nhé rồi bạn nhấn vào một trò chơi nhấn một trò chơi máy chủ đông start together và bạn nhập tên cộng tên cũng được thì sau khi tạo nhóm thêm mấy máy chủ thì chúng ta sẽ được cái này vì lý do bảo mật nên tôi sẽ che đi phần key này chính là key truy cập để mà cho tôi sử dụng ờ, truy cập vô hệ thống server của của Kalen rồi tôi sẽ sao chép rồi bạn quay lại trở lại giao diện thư viện Steam nhớ phần công cụ là bạn kéo xuống và kiểm tra phần đóng start together với test Explorer được cài chưa nếu bạn có xem video liên tục của tôi lần trước thì bạn luôn luôn phải cài đóng start together với test Explorer cùng với ổ đĩa cài với với Steam tức là Steam bạn cài ở đâu thì phải cài, cài cùng ổ đĩa với ờ, thư mục Steam Steam ở đó bạn nhấn nút cài đặt và chọn cái nơi thư mục ờ, luôn cùng với ờ, ổ, ổ đĩa trước trước Steam, Steam tiếp theo bạn mở cho mình cái tool click đắp lên đặt hướng dẫn chi tiết nộp no hiện tại phiên bản beta đã bị lỗi khi chạy server JJKT cho nên rồi khích các bạn chạy phiên bản chính thức em có hai phiên bản beta và chính thức beta sẽ có cái hay của beta chính thức sẽ có cái hay của, của chính thức nên chọn đúng phiên bản nhé nó không sẽ lỗi sẽ bị lỗi ở đây tôi đang sử dụng phiên bản chính thức tất nhiên bạn mua chắc chắn sẽ cho bạn tải về phiên bản chính thức rồi steam app thì tôi sẽ dẫn nó tới là tới một uh, profile này. đó steam không có này nhé à, thứ một đầu ta khai x 86 thì chúng ta sẽ ép xuống cái thư một stem này này stem này nằm vào trang nó đang nằm trong xe chứ đúng không đây stem app chọn là ok nếu mà chọn thì nó báo là không tìm thấy trong một đồng stack gì gì gì cái thì chứng tỏ bạn chưa cài cái này rồi bây giờ chúng ta chọn cái file đầu tiên rồi bạn sẽ thấy cúp lên chứ cluster thì bạn quay trở game xếp công tác để tóm đi rồi bạn nhấn một tại game rồi bạn nhấn mọi thế giới đó bạn thấy được dẫn xe data nó ta là cluster hai thì bạn tab cho lại thì chọn cluster hai đúng thư một nha chọn đúng rồi token phải dán thôi, bạn dán token này yes Yes Rồi, phiên bản 64 bit sẽ cho lượng RAM tốt nhất để mà chạy không bị uh, ờ, lỗi chặn RAM off offline memory Rồi số lượng mô này, bạn đọc cái phần uh, thông tin trước nha Tờ server, game mode server nha PV off này Rồi nhập cái 2 để thay đổi mật khẩu Đó, nhập mật khẩu vô Sau khi đã thay được mật khẩu thì nếu bạn tắt mật khẩu đi có lẽ là phải phải vô file game gốc ở trong game này để mà xóa mật khẩu đi và tiến hành cho chạy server một lần bất kỳ thay đổi nào ở tool thì sau khi thay đổi xong thì bạn bạn muốn thay đổi lần nữa thì bạn phải vô cái file game gốc để mà thiết lập lại thay đổi cho chạy server để áp dụng lên chứ cái tool này nó chỉ thay đổi một chiều thôi rồi bốn thay đổi chế độ chơi đó bạn thấy thay đổi đây nhưng một khi ta là thay đổi một chiều nha rồi năm ngoại trị quốc nó một admin wallet nó rồi cancel nè whitelist ok nè nó petro này amin này đó số số hai trong amin này thì nó yêu cầu các ku đây trong game mình sẽ bắt lại nó như một tài khoản này nó phải copy cái người dùng clan này ku vô copy lên đó sau bài dán này lên đó ok lúc này là người chơi đó sẽ trở thành một admin lúc đó có quyền truy cập bản controller để mà nhập các lệnh chip rồi lúc này gọi là grip đó rồi từ từ dễ dễ, dễ hiểu rồi bây giờ là biết rồi nha rồi chúng ta sẽ nhớ số một đây chạy server đó à, ok tức là chúng ta phải chờ hàng hiện báo là báo là shift frozen rồi bạn lú cho mình là hai tab enter master là với fg server cable sẽ báo là shift frozen là ok đã server đang sẵn sàng để mình giao vô nhưng mà trong lúc mà nó chưa có hiện cái báo báo hai cái giao lệnh này thì bạn không để có vô nếu không sẽ bị grab cho ngay với lại là hai tab empty lock uh, master và empty lock cable sẽ giúp server tự động chạy lại hai tab empty của server master với empty cable cable là server riêng biệt ở dưới lòng lòng đất còn đây là server ở trên mặt đất cái đoạn thời sự muốn đóng server thì bạn phải sự đóng trước hai tab cloud window hai tab command form của Equilock rồi sau đó bạn mới đóng được hai tab uh, như cái cái, cái, server lúc này toàn tạo tạo server sẽ được đóng đi nếu không thì nó sẽ tự động chạy lại bắt buộc phải hai tab uh, enter sẽ hai tab server phải được sự hiện thủ và kiểm tra lại nhé nếu không sẽ sẽ đi cái ổ server và mình khuyến khích tất cả các bạn nên là thường thì nên chạy hai ba lần đi nên chạy cho server refresh server down là chạy hai ba lần để ta data dữ liệu sẽ được nhận đủ một phần trăm, với số lượng mon sẽ được nhận đủ một phần trăm. và đồng thời cũng giúp server ít gây crash, ít crash game để cho mon có, khả năng à, bị crash game và bị bị đá ra khỏi game lỗi đó là sự thì phép lại crawler bằng cách crawler on window hai tab server rất là chức năng hai tab anti lock tự động trở lại đó bạn thấy chưa rồi chúng ta sẽ search function rồi bạn nhắn cho mình một tìm kiếm game một tìm, tìm, tìm kiếm game nhé. rồi nhắn kiểu bên nào đó đâu server tôi đâu server tôi đâu server, server pp đây rồi nhớ vào server này đó đủ mon nha đó thấy sàn thế giới đó thấy sàn thành viên hoạt động rừng cả thế giới ok server số lượng người chơi thì chỗ trống đó thường là sẽ có thời tôi nhắn là chị click lên tôi server mới hiện tin nhắn này nhé và nhấn nút tham gia các bạn sẽ mở bằng tab manager lên xem nó xem bằng tab manager nhé rồi để sau khi mà tôi tham gia server đây nè à, nó thấy cái lượng ram chứ chắc là do máy tôi mạnh mà tại tôi đang render cho nó nó bậy thôi và bây giờ tôi sẽ sử dụng các lệnh sau nha bà chú theo dõi lệnh đầu tiên thì ở dưới phần mô tả video sẽ để một số lệnh để anh em nhập vô nhé đầu tiên là lệnh lệnh à, đây lệnh này lệnh map và bạn nhớ nhớ bạn nút, nút M nhớ bạn nút M đây chỉ có gan sai mới được như vậy thôi mà chỉ có gan sai thôi nhé bốn chấm công là dùng quay đó còn đây là cái đào chỉ nha đây, đây là đảo của anh sĩ để làm vụ của anh sĩ để nhận một số à, vật phẩm à, phục vụ cho việc à, câu cá biển và ngoài ra nhà mình viên cọc chai để đánh cua cua hoàng đế đây là đảo chỉ chứ là uh, activity khi bạn đi biển có thể gặp được cướp biển khỉ cho nên là chúng sẽ cướp những gì trên thuyền của bạn nha bạn lưu ý nha đó là cái đẹp enemy đây là khu biển chủng biển chủng là sẽ thu thập những cái hạt bằng cách cho thuyền tông cái thân cây sẽ rơi là hạt của cây đại thụ thì chúng ta lấy hạt đó trồng về cái khu nào cảm thấy ok nhất khu nào khu khu ao nước này. ở đây cũng được nó sẽ mọc này cây bá quả khi có bão quả thì chúng ta sẽ làm được cái uh, trái uh, cái uh, sam chuyên sam tree để phá thuyền sam tree để phá cái lỗ thuyền cách không một tì vết đấy đó tác dụng của bão quả như vậy có cái dịch của, của con glm nha chỉ phải con glm phải sống để phải tiếp tục nói là dịch để mà làm cái sam tree ngoài ra nó sẽ chống à, nắng và và là chống nắng chống nắng này rồi còn okay. nó khả năng chống nắng khá là tốt vì tán cây nó là mát mà chống nắng nó tới mươi phần trăm đây càng sai rồi tiếp theo chúng ta sẽ chưa chơi được đâu chúng ta sẽ tiến vào cái cửa hải nóc nào đó để chúng ta xuống kiểm tra cái ổn định của server như nào đó mình kéo xuống từ sạch đi đây đi tới đây nè rồi bạn nhập cho mình cái lệnh là free wrapping nhé để mở on lock mà mang free wrapping đây là các lệnh chết cho nên chỉ sử dụng cho việc test nhé rồi tốc độ chạy của giờ vật là 100% cho nên chúng sẽ nhập cái lệnh speed môn này tăng tới cấp 300% tốc độ chạy rồi bạn nhập enter bạn thấy tốc độ chạy chứ đó nhấn phím ở để di chuyển nhân vật nha rồi bạn nhớ mình nhấn nhấn mình nút chống ngã ở dưới nút ESC thì có giống nút chống ngã bạn nhấn vào để mà bạn lệnh nhập chip rồi bạn nhấn nút mũi tên sẽ cách um, lặp lại lệnh để bạn để bạn enter để thi, thi hành lệnh đó nhưng có số lệnh nó bị ẩn rồi vì bạn nhấn nhấn à, bất kỳ chữ cái nào đó rồi sau đó bạn xóa đi rồi, để, rồi mình nhấn enter để thi hành lệnh thì bắt bộ lệnh là phải đúng nó mới thi hành được cái lệnh đó nha rồi tiếp theo bạn nhập cho mình cái lệnh này để mà chúng ta có 40 hạt nha rồi bà chủ bị chế cho mình năm cái máy xới đất ở tab uh, à, nhấn nút xe thì ở tab uh, trồng trọt đó ở tab đó nói chung là mình có hướng dẫn bà có bạch một số màu là phần cá nhân cho ta sẽ được vậy tắt lên thực chứ mà tiền ở tắt ờ, chế tác mới nó khá là lâu nha rồi ờ, chúng ta giờ tắt ra giống giống nút vào tờ đó rồi bạn nhấn giữ nút shift rồi di chuyển hốt rồi sau khi mà xuống dưới này, này bạn nhớ vào đây sc bỏ tầm dừng cái chủ đi giờ tôi phải bỏ tầm dừng nha bây giờ bạn nhập vào cho mình lại y cái lệnh đó nữa rồi mở máy nhập tiếp cho mình cái lệnh ờ, c skip là bạn không rồi nhấn mở lên rồi để làm map của anh sai nha chỉ có anh sai mới được như vậy nè chỉ có sai mới được có được mặt bằng rất là lâu vậy và bây giờ tôi sẽ cho em một số hình ảnh cái map không gian sai nha đây cái ví dụ thứ nhất nè không gian sai thì bắt buộc diện tích phải như vậy nó bắt buộc phải như vậy nha anh em đo khoảng cách làm sao cho nó đúng như thế nào thì vậy nè rồi tiếp là thứ hai nè cũng là map không gian sai nhé nó không Ramsay thì bắt buộc diện tích cũng phải y hệt như vậy nè nó cái tiếp là cái map tiếp theo mặt ảnh số 3 đâu đâu đâu đó ảnh này thì thì bắt buộc chỗ làm sẽ là đây nhé do diện tích này mày mới đủ làm đủ cái mặt bằng để làm cái nhà rồi rồi tiếp theo thì bạn nhấn cho mình nút ESC để mở lệnh này lệnh máy chủ khôi phục là nó sẽ trở về cái ngày lúc buổi sáng nó sẽ quay lập tức trở về buổi sáng của ngày một nha trở về cái ngày ngày gần nhất rồi rồi rồi bắt tiếp theo là tái tạo thế giới để mà phá hủy thế giới hiện tại để render ra thế giới mới thì khuyến khích các bạn mới làm server như vậy thì phải tái tạo thế giới một lần để nó render một thế giới khác một số bạn thường là bật những ngôi sao những ngôi lớn mà thấy cái dữ liệu nó không có hiển thị ra một số mò nó hoặc là mà không thấy cái mò đó có áp dụng lên đâu vì chúng ta chưa tái tạo thế giới sau khi tái tạo thế giới thì toàn bộ những dữ liệu đang được ngủ yên sẽ được unlock hết và tiến hành train ra tất cả những dữ liệu của mol đó và tạo ra và, và kiến tạo ở thế giới này ở thế giới mới và chúng ta sẽ chờ cái lệnh cái cái bản báo của bên này empty cable là sim nhé đó, chúng ta sẽ chờ cái hẹn trở lệnh sim lên tiếp theo chúng ta sẽ tạo một file backup để mà khôi phục cái gì chúng ta sẽ trở về ngày một để tất cả những, những người tham gia server của bạn ấy, sẽ được à, công bằng công bằng về số ngày, công bằng về số tài nguyên mà họ thu thập được vì thời tiết rất là khắc nghiệt cản trở cho việc họ farm và họ sinh sinh tồn nhé rồi bây giờ các phần cài đặt hay cứ tập PPP này phải tôi cặp PPP này ở phần khôi phục và xóa cho mình nhé đó bạn để tất cả trống đi đó bạn để một cái tập thế giới để nó áp dụng được rồi sau khi mà bạn connect xong này bạn quay trở lại tập thế giới thì sẽ trở về ngày một đi học về luôn để có thể nhắc nói để tiến hành à, làm phần backup rồi bây giờ mà mở ra Windows Explorer thì bạn chỉ gặp thành file document document nhé rồi file này đó start together này đó file, file đầu tiên này đó file của chúng ta file của cluster hai không thì chúng ta nhấn sang add để để cluster hai chấm ra đó vì tôi sẽ xóa file cluster hai delete nè rồi phải giải ra nó sẽ nó sẽ như vậy một cái lưu ý là bạn kiểm tra đường dẫn nha đó cluster hai sẽ mở rồi là tức sẽ hiển thị cái file master kiểm tra đúng đường dẫn này thì trong game nó sẽ nhận nó sẽ hiển thị ra game đó hay lên này dựa vào điều này thì bạn có thể cứ cho tới ngày mấy thì bạn cứ uh, ờ, chở nén ra một vài dạng file ra ra nhé để có gì bất cứ bạn khôi phục lại nhé lưu ý là khi bạn đã mở hai tab empty log với empty server ví là thì là bạn đóng đi đóng hết tất cả mấy tab server đi thì bạn ấy mới ờ, chạy được server gốc để áp dụng lên là bạn nhắc kết nối rồi bạn quay sang bạn giải nén ra file backup nhé như vậy tất cả dữ liệu sẽ được bảo toàn